với em để giờ đây sao cũng không đành Nói đi em, em lìa xa người yêu thơ nào Hay là em quên anh với bao niềm đau Mình gặp nhau